sáng thấy em ngồi ở một nơi mà tôi thường tới em ngồi đó tôi ngồi đây nhìn sang em em vẫn như vậy ở cạnh em con mèo chẳng biết tại vì sao ngồi co ro một mình nơi quán quen ngắm mây trời ngắm cuộc đời ngắm em tôi giờ đã xa nhau rồi ngắm mây trời sang em ôi con mèo trời ơi mèo mèo mèo mèo mấy con mèo chẳng biết tại vì sao ngồi có gió một mình nơi quán quê ngắm mây trời xa nhau rồi ngắm mây trời ngắm cuộc đời ngắm em tôi mai này chẳng có tôi mấy con vẫn như xưa vẫn hay buồn khi trời chợt đổ mưa biết sao giờ mất nhau rồi mất nhau rồi không gặp nhau nữa đâu mất nhau rồi